thì khỏe dạ, thôi khỏe. Khánh Thi với mẹ khỏe không? Con ừ, với mẹ khỏe không? Nó tôi con hỏng nè Con hỏng Con hỏi thì gọi cái lời Dạ khỏe dạ. Ủa mà Trả lời Cô Trang, cô Trang Ba rất cắt tóc ở trang của môn tiếng Dũng luôn bạn có tóc bị chèo không mừng Kim Dũng Bà nói lại cái phải cái lo gì đó Ổng không mừng tiếng giọng coi à, Là Tí nói là ba ba của Thi cắt tóc cũng cũng không được tiếng Dũng Hôm bữa bữa rồi là Khánh Thi vắng đúng không? Hôm bữa rồi Khánh không học đúng không? Dạ phải Nói chuyện lớn cho cô nghe coi mạnh mẽ lên nào cái dạ bài đúng rồi con có lên con coi lại bài không con có coi lại cái bài con... hành trình cô trang hướng dẫn không đó là mẹ con có coi rồi mẹ con nói cho con nghe mẹ hồng chu đáo quá mẹ hồng đồng hành với em rất là là là là <laughs> cô ơi sau khi mình học hết cái phần rồi mình thì mình sẽ học tới cái gì nữa cô dạ, có bạn vô rồi tuần này là các bé kết thúc khóa này nha dạ xong xong rồi sao đó cô à, hiện tại thì cô có trí nhớ này các bạn sẽ kết thúc ở đây dạ còn à, để cô trang xem à, cái à, level 2 thì không biết là khánh thi có có có học được hay không <laughs> để cô trang sắp xếp ủa cô không cô như vậy là khánh thi là ở bên siêu trí nhớ là khánh thi chỉ có thể học được tới đây thôi cô chứ không đi thêm được nữa hả cô dạ chắc đi rồi à à dạ thì mẹ có thể từ đó xong rồi mẹ nâng cấp cái level của con bằng cách là à, thay vì bây giờ cô trang dạy cho cánh thi nhớ được vài chục số đúng không thì bây giờ mẹ dạ. có nâng cấp mẹ luyện cho con nhuần nhuyễn ừ, thuộc và phải nói là ừ, nhớ nằm lòng cái bộ mã hóa số với lại bộ mã hóa chữ cái thì xong rồi mẹ sẽ tự ra đề cho con làm dạ chị thi cô nói với cô đi con con con chào cô cô hùng số không không chín chín dạ Ủa? vậy là phải chia tay cô hết tuần này là mình không học nhau nữa hả vậy mà đâu có tại tại vì em thì em cứ nghĩ là nó có một cái chương trình nào đó cái mình cứ học lên từ từ từ từ từ từ khánh thi là chuẩn bị ờ, vào lớp 1 đúng không mẹ không cô lớp lá thôi à cô à, Dạ. dạ cũng sẽ có thêm cái 11 cái kỹ thuật ghi nhớ à, và trong đó nó có thêm cái phần nữa là tham khảo cho con cái phần bài học chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12 nếu mẹ có à. có mẹ và gia đình có nhu cầu thì có thể um, inbox cho cô Trang ha để cô Trang à, chia sẻ thêm cái phần đó tại vì cái đó nếu mà hiện tại um, mà nó có luôn cả cái chương trình lớp 1 lớp 12 mà các con có thể học ở hệ song ngữ luôn á mẹ Hồng dạ tức dạ dạ để để để để mẹ mẹ về mẹ tính rồi có gì mẹ ấy cô dạ thì uh, mẹ chỉ sợ là không biết là có mình ơn mẹ không dạy sợ không biết bé nó có hiểu như là chỉ cô hay không cô chứ mà mà mẹ có biết là có có cái tài khoản mà siêu chính học đường đó rồi mẹ có thấy là có mấy cái cái clip nhỏ đó cô thầy cũng giới thiệu về mấy cái khóa học đó đó cô lộn mà mấy bài đó có, có ờ, làm... chia sẻ những cái ờ, dạ. hướng dẫn cho các con còn về những cái lớp này là cô đang đồng hành thêm cùng với các con để các thêm về cái bộ môn này dạ để các con hiểu Thôi. sâu hơn và các con có cái cái kỹ thuật để rèn luyện hơn á mẹ hồng dạ ừ. thôi trả cô lại với mấy bé cho cô nói chuyện với mấy bé để nói hoài <laughs> dạ không à, sao con. Thiên An ơi ăn dạ con. dạ rồi con vừa mới ăn xong no dạ quá trời no quá trời cô Trang ơi, dạ. À, dạ. chiều cô Trang cũng sắp dạ. dậy này ngoan không ăn cơm xong cô trang lên gặp các con ủa mà cô dạy lớp gì vậy cô cái này nè à, cái này mẹ um, các anh chị Xin dạ, dạ, chào Phúc Con chào cô Cô chào Minh Châu Dạ con chào cô thấy chưa Lâm Phong có trả bài cô ha à Minh Châu hoàn thành còn Phúc Lâm với Thiên An thì sao cô ơi, hoàn thành bài gì vậy cô Ủa, hôm trước tuần hôm bữa thứ bảy cô Trang giao bài tập đó là nhớ hai mươi mấy số một dãy số con quên rồi hả Thiên An dạ rồi con không đâu bỏ mở tiếng con Tại con nhớ con ghi trong một cái cuốn tập mà con không biết bây giờ con để cái cuốn tập đó ở đâu nữa trời. Không, ờ, không biết được chúng ta mà mình cần tìm nó não bộ nó có ghi nhớ nó nó được sắp xếp nó cũng đi tìm cho con nhanh hơn hiểu không dạ dạ bạn bạn gì cô trang à, khánh thi hôm bữa con vắng mà con có xem lại cái phần um, bài vừa rồi cô trang đăng lên facebook ờ, youtube không mà cô ơi cái phần nãy giờ mà mẹ với con nói đó ví dụ hành trình đó ví dụ hành trình mà đầu người chết Ôi con, Con hiểu rồi Con ừ. đẹp cái được quá Không có gì Bạn nào mới Ôi Con cơ Rồi Chuẩn bị ờ, Chúng ta chuẩn bị vào lớp ha Cô ơi cô Con làm cái này được không con mà sao mà sao đạo này con chẳng thấy sumo vô lớp mình học kỳ hả bạn đạo này con chẳng thấy bạn lan anh vô lớp mình học bạn lan ờ, lan anh của bạn của con á hả dạ ở ngay gần chung cư á bạn lan anh của con không vào lớp học á hả dạ đạo này con chẳng thấy mà dạ không ở ở cách ra mấy trăm nhà lợn ủa sao hôm bữa hôm bữa cô trang thấy thấy con mới kết thúc lớp của cô xong cái con chạy qua nhà bạn nhanh vậy thì con phải chạy sang nhà bạn xem coi ấy à vậy hả cô trang cũng không hiểu là vì sao ờ, lan anh không mấy hôm nay không vào lớp cô trang nghĩ là chắc có lẽ là bạn vào muộn hơn nên là bạn không có kịp á dạo này thứ bảy chủ nhật á Dạ, hồi trước á, cô cô có bệnh viện đúng không mà xong rồi con nói là ờ, thứ bảy học xong rồi lên bạn sumo bạn phải dậy sớm từ 7 giờ 30 luôn xong rồi ấy xong rồi là chưa phải ngủ mua gọi lại đi trở lại lớp thôi các con chuẩn bị nước chưa hôm nay con dạ. chuẩn bị nước mật ong dạ, nước gì vậy? Ủa cô chuẩn bị nước mật ong hả cô? Thiên An nói gì cô không nghe Thiên An Cô chuẩn bị nước mật ong hả? Hay nước gì cô? Cái mic của con nó bị sao á Thiên An ơi Cô không có nghe được tiếng của con Ủa con nói con vẫn nghe được tiếng của cô mà Con có mở mic rồi mà Hay để con thử thoát ra vô lại nha cô nghe cô ờ, nói rõ giơ tay vẫy vẫy rồi ha lớp mình khởi động nha dạ hôm nay lớp mình ờ, có buổi hôm nay cuối tuần này nữa là chúng ta kết thúc khóa này rồi nên là cô, ơi đang... cô dạ ơi cô ơi con muốn lên con muốn học lớp học level 2 của cô quá à. Vậy hả? Muốn học level 2 của cô mà có bạn nào hoàn thành bài tập có hở đủ 30 ngày không? À. Minh Châu con đạt tới ngày thứ mấy rồi? đập mài cho cô được bao nhiêu ngày rồi? Con không nhớ nữa. Bởi vì cô Trang mới nói là là các bạn nào mà siêng học siêng làm bài tập thuộc bài và nộp bài tập thường xuyên cô Trang sẽ thưởng cho một cái vé vào level 2 được học các bạn nỗ lực tiếp tục nha Thiên An mấy hôm nộp bài cô Trang thấy giỏi lắm nè Xong cái ờ, đi đâu mất tiêu luôn, không nộp luôn ờ. <laughs> Cười rồi, tập thể dục thôi cả nhà ừ. Đứng lên đi ha, cho nó khí thế ha Cô cho mình đứng lên cho nó khí thế ha Đứng lên, đứng lên, đứng lên Cái mặt Đứng lên, đứng lên Trời à, thi, à, cái gì Thiên Ngoại Khánh Thi đứng xa dữ vậy luôn á hả? chân đâu chân đâu chân đâu chân đâu tay đâu tay đâu bây giờ tụi con vừa dậm chân vừa à, vẫy tay nha rồi vỗ tay nè vỗ mạnh lên nha nhanh lên nhanh Ngang làm nhanh quá xá luôn Minh Châu nữa Wow Phúc Long nữa Sang nữa Khánh Thi ơi Để cô Trang đứng sáng và cô Trang nhìn con làm coi Con làm được chưa Ba đâu ba đâu Mẹ đâu mẹ đâu Mẹ đây mẹ đây Đổi Đổi Đổi Đổi Đổi Đổi Đổi Đổi lớp mình xuất sắc nha cô trang thấy tụi con làm mấy động tác này xuất sắc các bạn mà làm cái này nhanh đó là tụi con biết không tụi con có bộ não rất là khỏe mạnh luôn trí nhớ của tụi con rất là giỏi luôn như vậy hãy tận dụng nó đi được không hãy rèn dạ luyện, rèn luyện và tận dụng não bộ của mình đi tụi con đang có một bộ não siêu phàm á tụi con là những thiên tài trong tương lai á nỗ lực lên nha dạ vâng à, cô trang có học được một câu của những người thầy lớn nói á mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài tức là tụi con sẽ mỗi một bạn sẽ có một thế mạnh khác nhau được đấy không hay nhỉ mỗi một bạn sẽ có một cái thế mạnh khác nhau nha nên bạn dạ. nào cũng có khả năng phát triển trong thế mạnh của mình cả được chưa rồi vậy hôm nay bạn nào còn nhớ cái phương pháp hành trình là sao nói lại cho cô trang nghe cô trang dành 5 phút ôn bài cho tụi con phương pháp hành trình là gì bạn nào biết giơ tay không bạn nào nhớ phương pháp hành trình là gì hết hả cô trang cô trang à, buổi rồi cô trang chia sẻ rồi tụi con hiểu bài và tụi con áp dụng được rồi xong rồi cô trang có quay lại cái video lúc mà cô trò mình à, cùng nhau chia sẻ mỗi buổi như vậy nè cô trang đều up lên trên youtube thấy có bạn nào về xem lại bài không khi chưa hiểu có về có bạn nào nhờ ba mẹ vào trong à, trong link để tụi con xem lại bài học ngày hôm đó không không luôn hả hôm nay cô trang cô trang buồn quá sao? nhưng mà hai cười lên cười lên để có edofin <laughs> rồi cô trang nhắc lại nha phương pháp hành trình á là mình tạo ra những cái điểm hôm trước mình học phương pháp kể chuyện á là khi mà tụi con học mã hóa rồi tụi con có sẵn những hình ảnh rồi đúng không và khi học phương pháp kể chuyện á, thì tụi con sẽ sâu chuỗi những hình ảnh đó lại tạo nó thành một câu chuyện cho nó có sự thú vị hài hước vui nhộn gì đó để tụi con nhớ được cái thông tin dữ liệu mà người ta đưa cho mình được chưa còn phương pháp hành trình là cái phương pháp mà tụi con sẽ dùng những cái điểm để mà mình có thể đặt những cái thông tin dữ liệu đó vào trong cái cái cái cái cái ờ, cái, hành trình của mình cô trang ví dụ ví dụ như mình có thể lấy cơ thể nhanh nhất là tụi con có thể lấy cơ thể của mình để làm hành trình tạo ra những điểm hành trình và những điểm này hầu như nó không thay đổi đúng không đầu nè trán nè mắt mũi miệng cầm má tay cổ vai cánh tay ngực bụng đúng chưa vậy các bạn có nhớ hành trình không ví dụ như trong ngôi nhà của tụi con tụi con học mở rộng thêm tụi con có thể lấy ngôi nhà của mình làm hành trình cũng được ví dụ như từ ngoài cửa bước vào hành trình có nghĩa là những cái gì đó nó trật tự nó sắp xếp trong ngôi nhà con á ví dụ như ngoài cửa bước vào cô trang ví dụ như nhà cô trang ngoài mở cửa ra là có một cái tủ giày rồi kế bên là nó có một cái kệ cây kiển rồi sau đó là có một cái bức tranh rồi đến một cái kệ sách rồi đến một cái bàn làm việc rồi đến một cái ờ, bàn ờ, phật để thờ phật á rồi sau đó đến một cái ghế sofa rồi đến một cái bàn trà rồi ví dụ như nó đến một cái tủ lạnh rồi nó đến một cái nhà bếp rồi ví dụ như nó ra ban công rồi nó có cái máy giặt rồi nó đi vòng tức là mình đi theo cái trật tự của nhà mình á nó có những cái gì thì những cái đồ vật đó tụi con nhắm mắt lại tụi con có thể tưởng tượng được tụi con có thể hình dung được ngôi nhà của mình không khi tụi con nhắm mắt lại tụi con có hình dung được ngôi nhà của con từ ở ngoài cửa bước vào có những đồ vật gì gì gì được không các bạn nào có thể nhắm mắt lại có thể nhớ được không con dạ. à minh châu dạ không ví dụ thử coi minh châu dạ đầu tiên là cái cửa Thưa... Tiếp sau cái cửa khi mà con bước vào cửa là có cái gì? Con tắt mic rồi kìa Minh Châu Mở mic lên lại Dạ vô cửa là một cái bàn ừ. Xong rồi tới cái võng À tới cái võng Xong rồi tới chỗ rửa xe Ừ chỗ rửa xe Rồi tiếp được 4 điểm rồi đó xong. cái cổng cái bàn xong tới cái võng tới chỗ rửa xe được 4 điểm trên hành trình nhà của con rồi đó rồi gì nữa tiếp theo là vườn lan vườn lan là nạ điểm thứ năm điều dạ, cô thứ sáu là là cái kho để đựng cái kho để mấy cái cái kho mình nói cái kho là được rồi mình không cần nói ừ, đựng cái gì có nói cái kho là được rồi đó ví dụ như đó nãy giờ bạn bạn minh châu của chúng ta cái nhà của bạn bạn sẽ nhớ những cái điểm trên nhà những cái trật tự trong nhà để những cái đồ thứ tự nào thì cái đó gọi là cái hành trình tụi con hiểu không tụi con hiểu chỗ này không hành trình nó là những cái điểm neo những cái điểm đó trên cái đường đi đó nó có những cái điểm để cho tụi con ví dụ như giờ cô trang nói vậy cho nó dễ hiểu nè ví dụ như giờ từ nhà tụi con đến trường là một hành trình đúng không thì ví dụ như sáng nhà con từ nhà chạy ra là gặp tới cái tiệm à, đồ ăn gì chạy một xíu nữa rồi thấy có cái tiệm gì rồi có cái ngân hàng nào có cái gì đó trên đường của tụi con đi những cái nào mà nó động lại trong tụi con á thì gọi đó là hành trình đang trình bày gì ở cái, ờ, cái Phúc Lâm con con ngừng chia sẻ màn hình đi Phúc Lâm ừ, cô Giang cảm ơn rồi thì đó gọi là hành trình và khi khi mà mình có cái hành trình đó rồi là mình thuộc cái hành trình đó luôn giống như là ừ, cô dạy cho tụi con á là cái hành trình cơ thể là tụi con dễ nhớ nhất tại uh, à, nó dễ hiểu với tụi con nhất đúng không đầu nó luôn luôn dính trên cơ thể mình đúng không đầu trán yeah. Dạ. mắt mũi miệng cằm má lỗ tai cần cổ cái vai cái cánh tay xong xuống tới cái cái cái ngực nè cái cái lòng ngực của mình nè rồi tới cái bụng tới cái chân tới cái đầu gối tới cái ống quyển tới cái bàn chân đến ngón chân đi vòng ra phía sau là chúng ta có cái mông đến cái lưng rồi đến cái cái gáy ở phía sau nè thì đó là hai mươi mấy điểm hành trình và hai mươi mấy điểm hành trình này cô trang khuyên là tụi con phải nhớ phải tạo ra và sau này tụi con luyện lên đến cái level ví dụ như cô trang luyện ấy, cô trang phải lập ra cho mình nhiều cái hành trình để khi mà cô trang nhớ những cái cái dãy số mà một hai trăm số một trăm số hoặc là năm chục bảy chục tám chục số một trăm số một trăm mấy chục số thì cô trang sẽ gắn nó lên những cái hành trình đó tụi con hiểu không đó rồi vậy thì bây giờ chúng ta ứng dụng vô bài tập nha bạn nào còn nhớ cái hành trình cơ thể của mình không sờ đến đâu là nhớ đến đó rồi đúng không sờ đầu là nhớ nè sờ chán nè mắt nè mũi nè tất cả nó nằm trên cơ thể mình mà mình cứ đi theo một cái trật tự từ trên đầu xuống tới chân vòng ra sau lưng thế thôi con khánh thi con hiểu chỗ này chưa khánh thi rồi trả lời cô con Chị hiểu rồi cô Trang Giỏi, Khánh Thi là hôm buổi rồi con vắng hôm nay cô Trang cũng ôn lại cho các anh chị Các anh chị mới học mà các anh chị cũng ờ, còn còn còn còn chưa nhớ lắm Nên cô Trang ôn lại Con nghe con hiểu luôn ha Thì con về con nhớ thuộc cái hành trình này nha Khánh Thi nha Hành trình cơ thể thì sau đó ví dụ như hôm bữa là cô Trang cho nhớ theo phương pháp kể chuyện đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ vận dụng nhớ theo phương pháp hành trình. Bây giờ tụi con lấy lấy bút lấy viết ra ghi cô Trang sẽ cho một dãy số nha một dãy 20 số nha mười tám viết cái cái cái dãy số vô nhân con bốn hai không chín một năm ba năm hai bảy không sáu cô Trang cho tụi con thử một cái bài hành 20 số, một cái dãy số 20 số. Bây giờ các bạn sử dụng phương pháp hành trình để Bây giờ cô Trang nói lại để cho em Khánh Thi hiểu luôn ha. Và các các anh chị nào chưa hiểu thì nghe lại một lần nữa để hiểu và vận dụng nha, áp dụng nha. Bởi vì làm làm cái gì cũng vậy, tụi con học môn siêu trí nhớ hay là môn vẽ hay môn đàn hay môn toán hay môn văn anh văn tất cả cái gì cũng vậy để trở thành giỏi ngoài cái việc tụi con có năng khiếu thì cái luyện tập là cái quyết định đúng không rèn luyện là cái quyết định chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên á mình cũng sẽ tách ra từng hai số hai số tức là từng cặp số sau đó mình đặt những cái số đó vào những cái điểm trên hành trình khánh thi nghe nha con ví dụ như bây giờ chúng ta có số 18 thì chúng ta liên tưởng ngay trong cái bộ mã hóa 18 là cái đèn giao thông đúng chưa số 13 là con bướm số 07 là cái rìu số 42 là con diều số 09 là con hươu cao cổ số 05 là quả táo số 09 là con hươu cao cổ số 15 là túi tiền Số 35 là đu đủ Số 27 là con chuột Số 06 là vỏ ốc Số 30 là núi và mặt trời Đúng chưa? Thì khi mà tụi con tụi con liên tưởng đến những hình ảnh như vậy á Bây giờ đầu mình đặt nè 18 thì bây giờ mình bắt đầu gắn vào hành trình nè Hành trình đầu tiên của mình là cái đầu đúng không? Cái điểm đầu tiên trong hành trình của mình là cái đầu đúng không? Thì mình sẽ liên tưởng tới ở trên đầu của mình có cái cây đèn giao thông xong mình bước xuống tới trán thì à trên cái trán của mình có vẽ hình con bướm bướm đúng chưa khi mà cô Trang nói trên đầu có gắn cây đèn giao thông thì tụi con sẽ biết là vị trí số 1 là số 18 đúng chưa nó cứ đi theo cái trình tự đó chút xíu khi mà mình nhìn mình gắn hình ảnh xong bắt đầu mình truy xuất lại mình sẽ đọc ra được cái dãy số đúng không trên đầu của Trang có một cái cây đèn giao thông rồi ở trán của cô trang á có vẽ một cái hình con bướm cho màu sắc vô cũng được con bướm màu tím xong rồi xuống tới mắt của cô trang thì cái cặp mắt ờ, của cô trang thì đang vẽ hình cái rìu được không rồi cái mũi của cô trang thì nó giống như cái đuôi con diều đó nhắc tới con diều là tụi con sẽ nhớ đến số 42 đúng chưa rồi đến cái miệng của cô trang thì có con hươu cao cổ nó đang trốn ở trong đó đó rồi đến cái cầm là cái cầm của cô trang nó nó tròn tròn giống như là cái túi tiền rồi sau đó là đến cái má thì cái má của cô trang nó mềm mềm như quả đu đủ được không rồi đến cái lỗ tai của cô trang á thì nó nhỏ như cái lỗ tai con chuột đến lỗ tai á, là đếm hành trình lỗ tai của mình thì mình ví như vậy á, để tụi con liên tưởng đến cái hình ảnh con chuột nó đang ở trên vị trí này sau đó thì đến cái cần cổ của cô trang á thì nó cứng như cái vỏ ốc và cuối cùng là ở trên vai của cô trang thì đang vác cái bức tranh hình núi và mặt trời như vậy cô trang sẽ đọc được dãy số nè một tám một ba không bảy bốn hai lên tới vị trí cái miệng là 09 cô Trang nhớ lại cái hình ảnh hồi nãy cô Trang gắn 09 đến cái cầm là một năm đến cái má là 3 năm đến lỗ tai là 27 đến cái cổ là 06 và đến cái vai là 30 có phải cô Trang nhớ một cái dãy số 20 số một cách dễ dàng không khi tụi con sử dụng phương pháp hành trình và nó sẽ không có bị sót số luôn vì cứ đi theo từng thứ tự vị trí hành trình mà mình đã đã đã đã lập ra và mình đã thuộc các bạn hiểu chỗ này chưa rồi tụi con vận dụng đi tụi trang này tụi con vận để uh, ghi nhớ cái dãy số này nha Tám không gần tám ba không không chín một năm ba năm ba rồi cho cái tinh thần này và lắng nghe chỗ này không con? Hiểu chỗ gì ạ? À? Chứ nãy giờ cô Trang giảng con đang nghe cái gì? Dạ con hiểu Rồi hiểu vậy giờ con vận dụng đi cô Trang cho một phút để các bạn ghi nhớ cái dãy số cô Trang vừa ra đó Nãy giờ con có chép cái dãy dạ. số lại không? anh ơi Sang ơi Con có hiểu chỗ cô Trang giảng không Sang? Bạn nào chưa hiểu hỏi lại cô nha Thiên An con hiểu đúng không? Dạ hiểu thì cùng các anh chị và các bạn làm bài tập đi con để cho cái não dạ. của mình nó thêm một lần nó ghi nhớ nha dạ vâng nó sẽ giúp hiệu quả cho tụi con mai mốt tụi con sẽ biết cách vận dụng ở trong cái ờ, học tập trong học đường của tụi con các bạn nhớ hết chưa có cần cô trang cho thêm thời gian không Cô Trang cho thêm một phút nữa nha Dạ Rồi, hết giờ Bạn nào đã nhớ được dãy số này do tay cô Trang và phát biểu Bạn nào, bạn nào nhớ rồi Chưa hả, tụi con chưa nhớ hả câu nhớ chưa con dạ con gần nhớ hết rồi gần nhớ hết rồi hả rồi cô trang cho thêm 30 giây nữa khánh thi khánh thi nhớ chưa tú anh ơi tú anh có hiểu chỗ này không con <laughs> nhớ rồi hả? Dạ Vậy cô Trang mời Thiên An phát biểu Dạ Cô hỏi con trả lời Rồi bây giờ cô Trang gợi ý nha Trên đầu là có cái gì nè Đèn giao thông Đèn giao thông Đèn giao thông chính xác Rồi Cái trán là có cái gì nè Dạ con bướm À Con mắt Con mắt thì sao con Dạ cây rìu Wow xuất sắc Lỗ mũi Thu Trang nói lỗ mũi mình dài dài giống cái đuôi con gì Con gì chúng ta hay thả vào những chiều trời gió Con diều À con diều thấy cái miệng thì sao Hưu cao cổ À hưu cao cổ thấy cái cằm Túi tiền Giỏi thấy gò má là gì Đu đủ À đúng rồi lỗ tai thì sao con con gì lỗ tai nãy cô trang nói giống ờ, lỗ tai giống lỗ tai con gì con gì mà nó hay bị con mèo đuổi nè dạ con chuột à rồi xuống tới cần cổ thì giống cái gì dạ giống ốc sên vỏ ốc đúng không ốc sên nó ra số 16 vỏ ốc đúng không rồi trên cái dạ, vai dạ. thì cô trang đang đang vác cái bức tranh gì bức tranh Bức tranh gì Thiên An? Tranh núi và mặt trời Rồi bức tranh núi và mặt trời chính xác rồi Rồi giờ con đọc lại cho cô Trang dãy số coi Đọc từ ở trên xuống nè Đọc đi một một một tám ba không không bảy bốn hai chín năm ba 0915 3 3527 09 3 3 ba tới mấy? bảy xong tới mấy? không sáu à, ba không giỏi quá xuất sắc vỗ tay con vỗ tay đi các bạn vỗ tay khen bạn khen à, bạn thiên an bạn đã nhớ xuất sắc rồi bạn nào giơ tay phát biểu cho cô nữa bạn nào nhớ rồi giơ tay nhanh lên rồi cô cho em mời khánh thi khánh thi giơ tay trước rồi nè cô cô cô con sao sáng à? rồi thì con đọc cho cô đi con nói cô con đọc giấy số đây con tám một một ba không bảy rồi à, bốn mươi hai à, không chín một năm năm hai mươi bảy không sáu ba không ừ. Đó, giỏi mà chúc mừng khánh thi con đầu chính xác rồi đó yeah yeah khánh thi yeah yeah với cô trang nữa nè yeah yeah nha rồi con rất là giỏi khánh thi rất là nhanh con nhờ học soroban đó khánh thi nên là đầu của con nó sẽ rất là nhảy với những con số hiểu không nên con hãy vận dụng nha khi mà cô trang chia sẻ cho con á con mẹ có kèm con và đã biết cái cái cái phương pháp cha hỏi nhà không có cái bộ đồ chơi thông minh này nè à cô trang uh, hy vọng là cô trang chia sẻ cho khánh thi với các bạn các anh chị trong đây và cô trang mong đây là một cái điều giá trị tại cô trang cũng muốn lan tỏa cái giá trị đến tụi con cô trang muốn cho tụi con có một cái phương pháp tốt để tụi con đâu đó tụi con có thể vận dụng áp dụng vào trong cái việc học của mình để giúp các việc học của tụi con nó có thể nhẹ nhàng hơn nó vui vẻ hơn được không nhưng mà cô dạ, chỉ mong á là ngày hôm nay và thứ bảy nữa là lớp mình à, kết thúc khóa thì cô mong á là những cái gì cô chia sẻ cô đã dành à, cái tấm lòng của cô chia sẻ cho tụi con á thì cô mong là tụi con cũng sẽ nỗ lực nha nỗ lực vận dụng nó và và rèn luyện nhiều hơn biết đâu mai mốt à, trong à, lớp của mình cô trang sẽ nghe một tên của một bạn nào đó à, yêu thích bộ môn này và đi dự thi à, trở thành tuyển thủ của quốc gia môn bộ môn siêu trí nhớ thì sao nha rồi à, cô trang mời à, minh châu minh châu đọc lại dãy số đi minh châu dạ thưa cô à con chỉ cần nhớ <coughs> hình ảnh thôi tại vì cái bộ số tụi con thuộc hết rồi suy ra hình ảnh gắn ở đâu thôi dạ giờ nhớ bây giờ nhớ số hay nhớ hình ảnh cô tức là cô trang nói khi tụi con luyện á tụi con chỉ cần lấy cái hình ảnh tại vì tụi con đã có cái thuộc cái bộ mã hóa rồi đúng không thì lấy cái hình ảnh nó gắn lên từng cái điểm vị trí trên hành trình rồi sau đó mình truy xuất lại á thì cái hình ảnh nó là con số gì mình đã thuộc luôn rồi thì lúc mà viết ra thì mình viết số mình đọc số hiểu không còn khi mình ghi nhớ là mình ghi nhớ nó bằng hình ảnh con hiểu không dạ. rồi vậy giờ con đọc đi cô trang mời con dạ thưa cô là tự tin lên 18 à. À, 10 18 13 à, 7 07 Đúng rồi. 42 Giỏi. 09 15 Chính xác ba ba mươi lăm đúng rồi hai mươi bảy đúng rồi không sáu và ba mươi xuất sắc hôm nay cô trang cái chiều nay chút xíu nữa kết thúc cái buổi học cô trang sẽ thử thách tụi con nhớ bốn mươi số nha quay video quay video nộp bài cho cô trang nha 40 số và muốn lên level 2 được tham gia lớp level 2 của cô Trang là học một cái bộ môn mới cũng sẽ giúp ích cho tụi con trong lĩnh vực học đó là mind uh, map nếu bạn nào muốn được vào cái lớp level 2 đó cô được được cô Trang tặng cho một cái suất học á được một tặng một cái suất học miễn phí á, thì các bạn phải hoàn thành nhớ 50 số cho cô được chưa dạ dạ Cô ơi cô Hồi nãy con nói 40 số mà 40 số là bài tập ngày hôm nay con ha Rồi xong thứ bảy dạ. mình Xong thứ bảy mình có một cái bài tập nữa Là nếu bạn nào nhớ được 50 số và quay video up lên trên nhóm nộp cho cô Nếu bạn nào làm được thì cô Trang sẽ tặng cho cái phần quà mà cô Trang tặng cuối khóa cho tụi con là sẽ được một suất học bổng vào level 2 của cô miễn phí được chưa? Dạ dạ rồi dạ nha cô trang rất là hy vọng được gặp các bạn nha rồi bây giờ tụi con thấy không khi bình thường mình nhớ một cái số điện thoại nó có 10 số thôi một cái số điện thoại di động mà chúng ta đã cũng phải lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại đúng không nhưng mà dạ. khi mà tụi con tụi con nhớ bằng cái phương pháp này á, cô trang mới ra vừa rồi 20 số mà trong vòng có một vài phút tụi con đã ghi nhớ được rồi đúng không dạ rồi cô Trang mời à, Phúc Long Con đọc lại dãy số cho cô Trang nghe đi Phúc Long Dạ Úp cái tập lại nha Cái tập nào nãy ghi chép úp lại nha Con quay dạ. cái camera vào con cho cô Trang xem nào Rồi úp tập lại và nhắm mắt lại Nhắm mắt lại mười tám nhắm mắt lại nha ấp lại mình trung thật nha xem khả năng của mình mình đang ghi nhớ được đến đâu mười tám ừ. mười ba rồi gì nữa con tới vị trí con mắt hay là mình gắn cái gì đó gắn cái hình gì vô con mắt vô con mắt hả đúng không dạ à, cái rìu đúng không cái rìu là mấy cái rìu là không bảy không bảy rồi tiếp xuống tới cái lỗ mũi bảy bốn hai không chín mười lăm ba lăm à. hai bảy Đúng rồi không sáu ba mươi chính xác rửa tay rồi nha cái cái cái cái chương trình mà cô trang nói là kể cả bạn khánh thi với lại bạn à, tú anh à, học sinh nhỏ tuổi ở trong lớp cũng được tham gia nha nếu mà tụi con có thể hoàn thành nhớ được 50 số vào kết thúc khóa này mà tụi con có thể hoàn thành được cái bài tập tốt nghiệp á thì cô Trang sẽ tặng một số học bổng vào trong đó level 2 cả, cả Khánh Thi và Tú Anh nha hai bạn học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp chúng ta được chưa nha còn nếu mà bạn nào chưa hoàn thành được thì cô Trang đành phải hẹn lại dịp khác cô cần thời gian này hỏi nè được không cô câu nói đi ờ, minh châu dạ tôi cô là cô nói là cuối khóa là cô tặng cho một món quà gì đó cô đó món quà cô trang dành cho tụi con là một suất học bổng đó dạ một suất học bổng một suất học bổng ờ, nó sẽ có nhiều giá trị cho tụi con bởi vì tụi con khi mà tụi con sở hữu được kiến thức tụi con sẽ vận dụng được vào trong việc học của mình và nó giúp ích được cho con tụi con nhiều thứ hiểu không đáng lẽ là sẽ có một cái món quà vật chất nhỏ nhỏ nữa nhưng mà bây giờ tình hình dịch bệnh cô trang không thể gửi đến cho các bạn được nên thôi chúng ta nhận món quà lớn kia ha dạ ừ. rồi bây giờ à, giải lao 2 phút xong tiếp tục nữa lên level nhớ 30 số nha dạ bạn nào tự tin mình làm được dạ con làm à. bạn nào tự tin mình làm được giơ tay và nói tôi tôi tôi lớp mình tự tin ha vỗ tay khen mình đi phải ăn mừng cho não bộ của mình ăn mừng hôm nay à, cô trang cho tụi con giải lao hai phút xong chúng ta làm một bài tập luyện nữa xong rồi cô trang sẽ cho một bài tập về nhà các anh chị à, trong giờ học đừng chat nha cô trang nhìn thấy nha tập trung hiên tụi con uống nước đi xong nay cô trang không thấy bạn nào uống nước hết vậy nước rất là quan trọng nè hôm nay cô trang uống mật ong bởi vì cô trang hơi đau họng bởi vì hồi chiều giờ cô trang cô trang dạy uh, mấy lớp <laughs> nên cô trang nói nói nói hơi nhiều chút thiếu nữa là kết thúc lớp học với tụi con là cô trang sẽ có một cuộc họp nên là hôm nay chúng ta cũng sẽ kết thúc đúng giờ ha cười cái cho cô trang chụp tấm hình coi hổm là lâu quá không có chụp hình mấy mấy tình yêu của tôi cười nha thả tim đi thả tim đi thiên ngang chạy đâu mất tiêu rồi thiên ngang cười đi con trời ơi dễ thương quá bạn minh châu bạn múa gì nè bạn minh châu con cô trang bạn múa gì không biết <laughs> trong lớp mình có một bạn minh châu cô trang cũng có một à, và cô con gái tên là Minh Châu Chị Minh Châu chị gặp con rồi Nhìn tụi con bạn nào cười cũng xinh vị ghi số nha chúng ta còn 10 phút nữa để làm bài tập số 2 xong rồi cô Trang sẽ cho một cái bài tập số 3 một một một tờ giấy không bảy Thiên An ghi vô nha con Dạ vâng Luyện tập còn có cơ hội gặp nhau ở level 2 chứ con đang nói với cô Trang con ước được vào lớp level 2 của cô 1107 25 58 66 Tụi con viết kịp không? Dạ kịp Giỏi 78 Không nhớ Mới viết đến đây à Còn mấy số nữa không nhớ Nhớ rồi ơi cô dạ, đọc ừ, đọc lại con học con chưa viết kịp cô ơi con viết tới số mấy rồi con viết đến số 95 rồi à 95 rồi tới 37 bạn nào viết kịp rồi thì ngồi giờ thôi nha rồi đến 58 66 78 69 Rồi chưa con? Phúc Long Rồi Ok ha 32 sống bởi tám tiếng mở một ngàn ba bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm ủa sao lại có mười lăm ta cái gì con mười lăm cặp số tức là ba mươi số đó thiên an dạ 3 à, phút để nhớ mai mốt là phải luyện xong rồi phải luyện cho thời gian ngắn lại nha tụi con nha dạ vâng bây giờ ba môn số cần 3 phút để nhớ nhưng mà luyện mai mốt để cho tốc độ não xử lý 30 phút là 30 ừ, ờ, phút là nhớ được à, mấy giây thôi để mai mốt đi thi tập trung nhớ nha cô trang thấy kỹ năng nhớ của Thiên an tốt á con vận dụng ứng dụng nó nhiều vào dạ vâng hết giờ rồi bạn nào hoàn thành nhớ được 30 số rồi giơ tay cho cô Trang xe mời lên bạn nào không vâng. không Minh Châu cô Trang mời Minh Châu Thiên An nhớ chưa con dạ thưa cô là 1107 25 6 25 64 19 20 nhìn 54 giấy, nha. giấy tập là úp lại nha nhắm mắt lại cho cô Trang dạ. 54 đợi con tí cô một chín thôi gì nữa con Minh Châu dạ để con tí để để con ấy cái Thiên An với Phúc Long ghi nhớ đi nha con dạ vâng rồi con tiếp tục đi minh châu dạ thưa cô ba mươi bảy năm tá ờ, có cần nhắm mắt không cô 19 á, con đọc lại từ số 19 sau chín là số dạ mấy? cô là 19 hai mươi 20 ừ. 10 58 Ủa 20 10 hai mươi năm mươi chín ba mươi bảy ba mươi bảy năm mươi tám sáu mươi sáu bảy mươi tám sáu mươi chín ba mươi hai ba mươi hai ba mươi hai năm mươi bảy năm mươi bảy năm mươi bảy bốn mươi tám nhưng mà con bị nhớ nhầm hết một số sau số 20 là số 95 không phải là số 59 nha dạ chỗ đó là gắn hình ảnh bác sĩ rồi cô Trang mời Phúc Long Phúc Long nhớ chưa con dạ à, chưa à, chưa hả vậy con tiếp tục ghi nhớ nha cô Trang cho con thêm thời gian rồi cô Trang mời Thiên An nhắm mắt lại nha dạ vâng không được tắt camera nha cô cho em muốn nhìn nhắm mắt lại rồi đọc đi con một một không bảy Cô đợi con chút xíu nha cô Ok Anh nha, cô em chuẩn bị tới giờ họp nha Lớp mình chuẩn bị hết giờ đó Chúng ta còn 5 phút nữa chúng ta hết giờ đó rồi khánh thi nhớ chưa con cô trang mời khánh thi trong khi thời gian chờ đợi hai anh chị kia nó nó nó con mới học không nữa con mới học không được à vậy hả vậy con tiếp tục dành thêm một phút con ghi nhớ tiếp đi dạ con vậy là con nhanh lắm rồi đó con mới con nghỉ buổi rồi mà buổi này vậy là con theo bài kịp con giỏi rồi đó Dạ thưa cô là một một không bảy hai năm sáu bốn một chín hai không hai chín năm ba bảy năm không sáu sáu bảy tám sáu chín ba hai năm bảy bốn tám Rồi giỏi Thiên An Nhưng mà con bị nhầm cái chỗ là năm tám chứ không phải năm không nha con Sao số 31 dạ. 58 6678 69 dạ. 32 57 48 Giỏi Khả năng ghi nhớ của con tốt lắm á Minh Châu Nếu mà ơ không à, Thiên An Dạ Minh Châu cũng giỏi nè à, Nhưng mà không sao cả Tại vì có tùy theo ờ, mỗi một bạn Tại vì có những bạn mà bạn thuộc ờ, Bạn thuộc cái cái cái dãy số bây giờ ai mà thuộc 92 99 số rồi sẽ là lợi thế tụi con sẽ sẽ sẽ nha tại vì thuộc rồi tụi con mã hóa nó rất là nhanh rồi bây giờ cô cô trang uh, ra bài tập được không dạ được ra bài tập để bài tập về nhà làm nha bài hôm nay và nhớ nộp nha với lại bài buổi sau cô trang sẽ theo dõi nếu ai đạt đủ thì mới mới có cơ hội được nhận cái suất học kia nha rồi chuẩn bị ghi từ từ cố ơi con để tôi biết tôi đang mất việc ở đây chắc không được đấy thôi giờ ạ à. Rồi, Cô ơi, cô đợi con chút nữa để con đi lấy một cuốn. Cái phút con về con nhớ học bảo hóa cái ờ, bộ số cho nó thuộc nhường điển là con sẽ ghi nhớ rất là nhanh nha. Cái, à, quên Phúc Long, cô Trang xin lỗi, cô Trang đã nhầm tên. À, nha Phúc Long, cô Trang thấy khả năng ghi nhớ của con cũng tốt quá. Thì con thuộc hết 99 số chưa? con thuộc từ không đến dạ. à nên con sẽ gặp khó khăn khi mà nó rơi vào những cái số con chưa thuộc đúng không bây giờ bây giờ phúc lâm về à, hứa với cô trang là phúc lâm sẽ học hết cái bộ số thuộc đó thì con sẽ mã hóa nhanh nha và sẽ nhớ rất là nhanh nha rồi cô trang mời à, khánh thi khánh thi đọc cho cô trang nghe dãy số đi rồi bắt đầu chúng ta ghi bài tập về nhà nè dạ, đọc cho cô đi một một không bảy ừ, gì ta không á uh, 25 uh, đã Gì ta hoài luôn Nó mũi giống ai? Giống lính gà 64 Mùi dính ừ. uh, 20 uh, Giống mát của ai? 95 uh, 37 uh, Giống bằng, giống bằng cổ của ai con? 58 Rồi à, Cái ngực 6, 19 Ngực bánh gì? Anh ờ, Bánh gì con? Bánh gì ra? Bánh tay con Rồi Rồi Thiếu 78 89 Ờ... Gì ta? rồi ờ, cái người của mẹ như thế nào ờ, ba ba hai rồi ờ. đầu gối ừ, đầu gối như thế nào cứng như gì 57 Rồi cuối cùng là gì? 48 Hên quá, nghe nói cô rồi không? Dạ, con ghi chị rồi 1, 2, 7, 7, 5, 5, 3, 4, 5, 9, 6, 3, 0, 4, 8, 2, 3, 3, 6, 8, Phẩy một Tám một Ba chín Hai không Mười ba Năm bốn Cô ơi, cô con, con chưa biết kịp xíu chút cô đọc lại cho Phúc Lâm một bảy chín hai chín chín Rồi bốn mươi số Rồi cô Trang đọc lại cho Phúc Lâm nè Phúc Lâm ghi, các bạn ghi kịp chưa? Dạ rồi Dạ rồi Ghi kịp rồi thì dò lại nha Bây giờ cô Trang đọc lại cho bạn Phúc Lâm mời cô rồi Bài tập hôm nay là bài tập về nhà Và tụi con nhớ Làm bài tập và Boss nộp bài cho cô Trang Ở trên nhóm hành trình rèn trí nhớ Nhóm Facebook của chúng ta nha Dạ vâng dạ. và cô, Dạ Phải có đủ hai bài này cô Trang mới phát triển được nha Những bạn nào trước giờ nộp bài hơi vắng á Có có bạn Minh Châu là làm đều nè Phúc Lâm cũng có nộp nhưng mà con cần nộp đều đặn hơn Thiên An cũng có nộp nhưng mà chưa đều đặn lắm nha Thiên An Khánh Thi thì dạ. Thiên An chưa thấy Khánh Thi nộp bài nhưng mà Khánh Thi uh, học giỏi Dạ cô dạ, nhưng mà để dạ, nhưng con mà cố gắng bài này, bài này cô Trang hy vọng là cô Trang sẽ thấy bài của Khánh Thi nộp trong hai bài này nha bài tập 40 số buổi hôm nay và buổi sau cô Trang sẽ cho tụi con lên level 50 số nha nếu mà con hoàn thành được con vượt qua được con sẽ được vào uh, học vào một cái level hai một cái bộ môn khác được không lớp mình dạ được rồi dạ được cả lớp chào nhau tạm biệt nhau nha tôi trang con đâu nhắn tin là đâu chào các bạn con mở cửa chào chị lúc đầu hẹn gặp lại bye bye các con chào cô cái chị này